Hello và xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và ba video trước mình đã làm về nhân vật thầy à, nhân vật chàng và bà cụ tử rồi bây giờ mình sẽ làm về chủ đề mới và vẫn trong bộ nhạc của Kim Lân đó là chủ đề về nụ cười của chàng chàng vì mình thấy chủ đề này rất hay hay mà mình được sự đồng hành của lớp học thầy Tinh Khê đã giúp mình đây rồi bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính luôn nha đây và vô và bây giờ mình sẽ nói về Kim Lân á, là nhắc đến nhà văn Kim Lân người đọc sẽ nghĩ đến nhà văn của người nông dân và đồng ruộng với người lao động Kim Lân luôn dành cho họ những tình cảm vô cùng đặc biệt thiết tha tác phẩm trực Triều Tuyết là một thành phần xuất sắc của ông trong văn bản học đường thành công của truyện ngắn có được nhờ vào bút pháp đầy sáng tạo trong việc đưa ra một tình huống đầy đủ và các chi tiết hình ảnh truyện giàu ý nghĩa bên cạnh nội nội cảm bánh bát bảnh hay câu đùa vô tình tình chi tiết nụ cười của nhân vật chàng và giọt nước mắt của bà cậu tứ để lại nhiều niềm vui cho người đọc và video này mình sẽ làm về nụ cười của chàng và và nước mắt bà cậu tứ mình sẽ làm cho video sau nha vì hai cái này mà làm chung một video thì nó dễ gây ra mâu thuẫn rồi bây giờ bắt đầu và bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu tìm hiểu đến nụ cười của chàng và bây giờ lý luận văn học là người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười và người dù nghèo hèn cùng tồn cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có đây là bút pháp đối lập lập à, sự mâu thuẫn giữa nụ cười vật chất và tinh thần dù các bạn giàu đến bao nhiêu nhưng mà bạn không có nụ cười thì bạn cũng là một người nghèo nghèo mà một người nghèo thì cho dù giàu nó bao nhiêu nghèo nó bao nhiêu thì chỉ cần một nụ cười thôi là đủ làm cho anh ta trở nên giàu có và thứ hai là chàng cười không có nghĩa là anh ấy hạnh phúc chàng cười vì anh ấy đang tràn ngập hy vọng niềm tin và sự mạnh mẽ hy vọng và một tương lai tươi sáng như một quy luật chung tự do bất kỳ của dân tộc nào cũng có thể đo lường bằng tiếng cười nụ cười của chàng xuất hiện nhiều lần trong tác phẩm đó là nụ cười bình dị đơn giản của nông dân có phần ngấp nghếch thô kệch khi đang lao động chiếc xe bò dù mệt mỏi nhưng anh vẫn cố gắng gắng vẫn ngồi lau đi những dòng mồ hôi trên mặt vẫn cười nhẹ đó là nụ cười thân thương chân chất bình yên của những người nông dân nghèo khi được thị thị về về cậu bé chàng tấm tím cùng đôi mắt lấm lánh phải chăng là niềm vui niềm hạnh phúc nhỏ bé mà lâu lâu cũng mong đợi một khát khao hạnh phúc gia đình có người vợ thương yêu đó là nụ cười của hy vọng à, nụ cười này á, đã sẽ mang đến cho người đọc cảm giác cảm giác của sự lạc quan đó đây là ảnh minh họa về nụ cười của chàng nha mình à, tìm tìm kiếm các nguồn nhưng mình lại không thấy cái ảnh nào về nhưng về nhưng về một người mà cười trong lạc quan nhưng mà mình đã tìm được ảnh này ảnh này mình tìm trên mạng đó là ảnh này về nụ cười cho dù hoàn cảnh sâu đẩy như thế nào thì chúng ta cũng vẫn vẫn phải cười cười vẫn luôn phải cười lúc qua xóm cư ngụ chàng bật cười trong lòng có vẻ gì đó rất đắc chí khi về nhà cùng với người mẹ già thì anh cu trà cũng bật cười khi nhìn thầy nhìn mẹ giữa gian nhà đơn sơ nhà nghèo khổ ta vẫn thấy nụ cười ánh lên mạng một niềm hy vọng niềm tin ở tương lai chỉ là bé nhỏ nụ cười của anh cu chàng như xua tan đi những tủ đồ mê đắm cái đói khát cùng đời nụ cười có đó tưởng như đơn giản mà ai cũng có thể làm được thôi nhưng trong cảnh khốn cùng mới thấy được trân trọng và biết ơn biết bao nụ cười như một nốt nhạc yên yên giữa những cái lò sữa cái bể khi cái đói ngập tràn các xóm đó là nụ cười làm vơi đi cờ cay đắng của thực tại và nụ cười của anh chàng này trong trường hợp này này rất là một nụ cười sự lạc quan và một niềm tin vào tương lai like và hy vọng sẽ có được được sự no no tuy là hiện tại đang là cái đói cái khác đang bao trùm lấy lấy chàng và cả gia đình nhưng sự lạc quan đó đã khiến cho chàng chàng cảm thấy đi với bớt phần nào về sự đói đang hiện diện trước mặt đây là minh họa về sự kéo xe bò của chàng và làm việc kéo xe nha một biển rất cực cực khổ thường cái xe bò là là động vật kéo nhưng bây giờ là con người kéo cho hay cho động vật là thể hiện sự cực khổ vất vả và và động tiền thời đó không dễ nào kiếm được đây này là là chàng bật cười trong niềm hạnh phúc sự việc bất ngờ khi mình không có vợ anh thương thầy biết bao phải chi có tình thương sự sự việc vì cưu mang của những người dành cho nhau mới mang lại niềm vui chân thành nụ cười hạnh phúc thực sự len lỏi trong tâm hồn là nụ cười khi mà chúng ta, ta trong cảnh khốn cùng mà vẫn gặp được một cảnh cùng người cùng ngộ thì khi, khi đó chúng ta khi đó chúng ta mới thấy được sự trân trọng và yêu thương biết bao bao đó là hạnh phúc trong cái nghèo cái đói cái khổ Nụ cười đó tưởng như đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Được thôi nhưng trong cảnh khốn cùng mới, mới thấy đáng trân trọng và ít biết ơn biết bao. Nụ cười như một nốt nhạc an yên giữa những cái lò sưởi cái bể khi cái đói ngập tràn cả xóm. Sóng đó là nụ cười là vơi đi những cây đắng của thực tại. Chàng bật cười trong niềm hạnh phúc sự việc bất ngờ, ngờ khi không có vợ anh thương thì biết bao phải chi nghi có tình thương sự việc cưu mang của những con người dành cho nhau mới mang lại hạnh phúc chân chính nụ cười hạnh phúc thật sự len lỏi trong tâm hồn đây là ảnh ảnh minh họa về về nụ về chàng và thị và mình sẽ ví dụ như là chàng và thị là là một người một cặp trời sinh và dành cho nhau nhau và một nửa của nhau khi mà trong cảnh khốn cùng lại tìm được nhau đó là một cái duyên duyên và sau đó hai người lại kết thân thân và trở về về cùng một gia đình và ảnh thị và chàng cùng nhau về về, về nhà và đây là chấp chàng và thị, thị đã chấp nhận lẫn nhau nhau dù trong cảnh đói cùng nhưng họ vẫn tìm tìm ra nhau được ánh sáng ngọn lửa của hy vọng và biết uh, nghĩ đến nhau và đây là hình ảnh mà chàng gia đình chàng đã ăn tung sung họp một hình ảnh vô cùng đáng thương mà chạnh lòng đây là là người chồng quá cố của bà bà bà của, của à, bà cụ tử và đây là, là người em trong nạn đói đói đây là con của à, của anh anh chàng và cô thị thì một một hạnh phúc vô cùng ấm áp nhưng sự thật không như vậy trong nạn đói và chiến tranh đã cướp đi của họ họ về người thân thân trong gia đình nhưng dù sao thì họ vẫn tìm cho nhau được một hạnh phúc mới mới mong không mong cầu gì hơn ngoài sự hòa bình trong chiến tranh và niềm tin vào một tương lai tươi sáng và đây là bài học của mình về nụ cười nhân vật chàng và mình rút ra được nhiều thông điệp thông điệp đầu tiên đó chính là nụ cười luôn thường trực trên môi tôi nó sẽ không bao giờ chết tôi đang đứng đây với nó để chờ đợi bạn cho đến khi bạn ở bên tôi là nụ cười luôn luôn luôn ở trên môi của chúng ta thì chúng ta cũng phải luôn luôn vui vẻ luôn luôn cười để cho cho một sự lạc quan quan yêu đời đời mãi thắm trên môi thứ hai là phương thuốc tốt nhất trên thế giới này này mà không có tác dụng phụ khác đó là nụ cười tôi mong rằng thứ thuốc hữu hiệu ấy luôn luôn có trong bạn và về nhân vật chàng thì cũng có có vì trong hoàn cảnh khốn cùng cùng thì vẫn vẫn nghĩ đến một tương lai tươi sáng vẫn cười cười cho dù dù biết ai cũng cười được nhưng nhưng trong hoàn cảnh ấy mà đã cười cười và cười đã cho người đọc cảm nhận thấy đó là một nụ cười cười trong sự lạc quan tình yêu và là một nụ cười một nụ cười đáng trân trọng à, sử dụng nụ cười của bạn để thay đổi thế giới nhưng đừng để cho thế giới này dập tắt nụ cười của bạn thì nụ cười của anh chàng trong trường trong trường hợp này dù nặng đói đã bao trùm lấy họ nhưng anh chàng vẫn cố gắng cười cười và cười một cách rất là tự nhiên đó là một nụ nụ cười trong cảnh khốn khổ và cho cho dù hoàn cảnh như thế nào thì nụ cười của anh chàng sẽ không bao giờ tắt đây và bài mình xin cảm ơn lớp văn thầy Linh Khây đã đồng hành cùng kênh của mình mình và để mình làm được một video này và mình đã có một số chỉnh sửa sửa để phù hợp với kênh của Trần Xuân Thử và xin Cảm ơn các bạn đã xem video và xin chào và hẹn gặp bạn ở gặp ở các video sau nha.